Chào mừng mọi người quay lại kênh Lừa à, Động HN của mình Hôm nay à, có một em à, controller giá rẻ mới ra mắt của Pioneer Thực tế thì nó là là con DJ400 nhưng mà phiên bản mới Pioneer đặt tên là DJ400N Thì cái bản N mới ra mắt của 400 này nó là màu vàng, màu gold anh em mình cùng unbox ờ, mở hộp xem mà nó có cái hình thức bề ngoài nó như thế nào so với con 400 thường nha cái hộp thì ờ, nhìn chung là vẫn ờ, cái màu truyền thống của Pioneer màu đỏ và màu đen này nhìn sơ sơ cái hộp thì thấy các cái mâm này nó có một tô điểm thêm các những màu vàng cả logo đây có bút cũng màu vàng này. Đấy. bây giờ mình mở xem là nó hình dáng như thế nào nhé đây là sau khi mở hộp thì à, vẫn như mọi khi là vẫn quen thuộc rồi hộp cáp uh, 4x PC này catalog này và đi kèm là Kiriko Book bản quyền đây sau khi mở ra thì cảm giác thì ờ, nói chung là nhìn rất là đẹp màu vàng bao giờ cũng ờ, tạo cảm giác nhìn rất là bắt mắt và sang trọng logo EcoBook thì cũng ờ, là màu vàng cái này ờ, theo Pioneer thì nó là bản limited tức là sản xuất giới hạn nhưng nó không sản xuất nhiều nó vẫn ờ, thừa hưởng cái tính năng của con 400 cũ thôi bấm xoay nhỏ gọn độ đặc biệt là độ nhạy ờ, rất là cao Pioneer làm độ nhạy rất là cao mâm và cái effect này ờ, đặt ở đây rất là linh hoạt cảm giác rất, rất là, là giống như ờ, mình chơi những thiết bị chuyên nghiệp vẫn là tám phát quen thuộc của băng 400 thôi sẽ bao gồm là hot này bit loop bit jump và sample trong cái phần ờ, cái bố trí cho cái, ờ, cái layout của, của, của nút nhựa của con này là cái effect này mình thì mình không so sánh mọi dị dấu cánh gặp kiễng với con này nó là con chơi lơ mà giá rất là ok thì như mà mình đang nói ở cái ờ, cảm nhận ấy, thì, cảm nhận giống như là trên ờ, layout của cái CJ và DJ 1000 DJM Nexus 2 S2 chơi cảm giác nó có hứng thú cái ờ, controller high deck này của Pioneer thì nói chung là nó đủ để anh em chơi và vượt sự mong đợi trong một cái controller giá rẻ được mọi người rất là quan tâm bán rất là chạy từ ngày xưa trước đây là con RB con 400 ờ, bình 400 màu đen đấy và con 400 ờ, S màu bạc hiện tại là con này con này năm sản xuất là năm nay luôn nha năm 20 luôn 2020 luôn nhìn nó rất là thật mặc dù giá rất là rẻ mọi người mua hàng thì ờ, mình lát mình sẽ chèn cái số điện thoại vào mua hàng thì inbox mình hoặc liên hệ số điện thoại giá rất là tốt đảm bảo giá rất là tốt con này thì ờ, đi kèm với cả máy thì bao gồm Kiriko Book bản quyền mình ờ, dùng vơ vơ cũ của Kiriko Book 5.8.4 hoặc 5.8.5 thì mình dùng key con 400 cũ vẫn là ao RCA tức là mình hay gọi là ao hoa sen rất thích ở con này là cái cái effect này các cái dòng control controller giá rẻ ấy. Khẩu riêng của Pioneer mà dòng khác ấy thì nó không không làm được như này tức là cái vị trí đặt effect này nó mình có cảm giác như là một cái thiết bị dây DJM ờ, thực thụ rất là là, là thuận tiện vị trí cái ờ, ở trên cái effect kia nó là cái effect tùy ờ, chọn mình có thể chọn các chế độ mà mình muốn chơi Điền nút master gen đầy đủ à, ờ, nút brown và tích hợp là nút back hai nút loát cho hai cách hai bên in out exit là nút này. nói chung là những tính năng cơ bản đều có trên em này rất là tiện dụng mọi người quan tâm thì liên hệ số điện thoại nhé. À, ship toàn quốc giá đảm bảo rất là tốt cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình hẹn mọi người ở trong những video tiếp theo anh em mà thấy vui vui thì ấn ờ, đăng ký và chia sẻ giúp mình video này nhé có những người chưa biết ờ, về con này mới ra thì mọi người cùng xem cùng comment chém gió cho nó xôm ờ rồi cảm ơn các bạn